mọi người thấy không ở ngoài đường đốt pháo đầy luôn nè đó đó đó đó vui lắm phải lén lén đi đi cho nó đồ trở dạ, lại kênh That's Where Fly của Linh à, Linh đang đi ra ngoài đường để à, quay cái cảnh mà uh, người Hà Lan họ đón giao thừa đó cả nhà thì uh, giờ này á, chưa có đến giao thừa đâu cho nên uh, nhưng mà mọi người có nghe không lai ra là có tiếng uh, pháo hoa rồi đó và họ đã đốt pháo hoa uh, hai ba ngày trước rồi à, trước đây thì uh, một có một vài năm gần đây thì chính phủ giống như là không muốn người ta đốt pháo hoa nhiều nữa tại vì có những cái tai nạn ngoại muốn xảy ra tuy nhiên ờ, người Hà Lan thích cái điều đó không không thích cấm cản cho nên họ vẫn đốt pháo hoa thôi mọi người sẽ nghe tiếng đi đung đuôi đung đung rất là nhiều cho đến đêm cái cái phút gì giao thừa đó thì hầu như là nhà nào cũng đốt pháo cả nhà à, bây giờ thì ngoài cái cây đốt pháo thì linh cũng sẽ à, mời mọi người à, tham quan là người Hà Lan sẽ đón giao thừa như thế nào họ chuẩn bị gì cho cái à, việc giao thừa ở tại gia nhé thật ra là linh đã um, linh nói với anh xã của linh là quay một cái clip cho linh là cắt cái watch ra mà ổng chụp hình trong có quay cho nên bây giờ linh phải cắt lại từ đầu cho mọi người xem linh sẽ cắt cái watch này với đậu Linh đã sắp ở đây một mớ rồi và mọi người thấy cái uh, miếng phía trên đây nè phía trên đây nè là đậu chứ không phải là mỡ nha cả nhà và Linh mua ờ, ba uh, cái này á thì mỗi cái là nó tính riêng ra mỗi cái là 7 đồng nhưng mà mình mua ba cái thì họ lấy có 14 đồng thôi rẻ hơn rất là nhiều bây giờ thì linh lại ờ, bắt đầu với lại cái Grand Paris Walk này thì um, mọi người thấy nó đen thui nhưng mà bên trong thì nó rất là trong <laughs> và cái uh, cái cái cái đốm đen đen này là à, mọi người thấy đó là, là trái cây đó cả nhà ừ mình ăn nó thì nó giống như là mấy cái xúc xích bình thường thôi nhưng mà xúc xích xúc xích hơn ta không biết tiếng việt là gì linh quên mất rồi thì nó lại là xúc xích đi xúc xích khô á thì ăn nó cũng bình thường thôi nhưng mà khi mình cắn trúng cái um, trái cây khô á thì nó có cái vị chua chua và thanh thanh mà mọi người có dịp á thì mua để thử đi nha tại vì mỗi cái um, cái loại này là nó nó có một cái vị khác nhau thì ăn và uống rượu vào cái đêm lễ Noel bây giờ là bắt đầu tiệc lai rai à, cho đến ăn giao thừa nha cả nhà không có ăn đồ mặn nhiều chỉ ăn những cái món uh, giống như là snack thôi Als de speler Een prins toevoegen in een willekeurig district. Een speler mag drie actiekaarten afleggen van dezelfde beschaving. Om een prins van die beschaving in een willekeurig district op het bord te plaatsen. Kijk die boer weer zo. Hm? Of weer zo? Dit is een actie. Còn đây là bánh bánh chiên giống như bánh chuối chiên của bên mình vậy mà ờ, cả nhà nhưng mà ở trong thì nó có táo và linh ăn cái này là linh ăn cá của anh xã thôi linh không ăn hết đâu và giống như là bánh trưng như là bánh dày của mình hồi xưa vậy đó cả nhà thì ờ, ngày xưa cái ờ, bánh này làm để dành được lâu thì họ làm để để dành ăn vào mùa giáng sinh và mùa tết Hmm ngày trước á thì thích ăn bánh táo hơn tại vì nó có táo nó chua chua nhưng bây giờ thấy bánh táo ở trong nó chỉ có miếng táo ít thôi và xung quanh nó có nhiều bột và đường quá thì linh không thích lắm Ông nog meer bij. Dan hoef je nog maar een Đây là bánh olive bột một cái loại bánh bột à, và trong đó thì có nho nho khô và linh ăn với đường bột có loại không có nho nữa nhưng mà linh thích ăn có nho hơn giờ thì tới món cá hồi hung khói nha cả nhà đây là cá hồi họ bán sẵn vào cái mùa Noel đó họ bán sẵn một cái miếng như vậy nè trong cái hộp mình mua về và mình ăn thôi thì bây giờ mình ngồi mình vừa ăn vừa uống rượu mà ăn cá thì uống rượu trắng mới ngon nhưng mà lỡ khui rượu đỏ rồi thì linh uống rượu đỏ luôn mọi người thấy không là người Hà Lan đó có cái truyền thống là đốt lửa hoài như vậy nè mọi người đã thấy là à, ở mấy cái chỗ kia Linh quay họ cũng đốt lửa như vậy nữa đây thấy vui ghê ha bây giờ thì gần tới cái ngày giao thừa ở ờ, à, sorry gần tới cái giờ phút giao thừa rồi đó cả nhà mà Linh à, quyết định đi ra đường chứ không ở trong nhà đón giao thừa với gia đình tại vì nếu mà um, ở trong nhà đón giao thừa với gia đình á thì sẽ à, không quay được những cái cảnh à, pháo hoa ngoài đường cho mọi người xem mọi người thấy nè họ đốt pháo ngoài đường như vậy đó cả nhà pháo đầy đường hết mình đi ngang mấy chỗ này giống như là đi tới cái chiến trận gì đó cả nhà hả và ôi <laughs> trời ơi 好了，就是大家。 Why mọi người biết không mỗi năm mà bắn pháo hoa như vậy tốn rất là nhiều tiền vì cái năm linh làm đầu tiên cũng làm youtube năm 2019 á thì linh phỏng vấn thì có cái anh đó ảnh đi mua pháo hoa mà tốn bốn trăm mấy euro đó cả nhà rồi á à, không thể mua ở bên đây thì nó mắc hơn phải qua nước mua và sau đó đó họ còn bị ở bên này nè bị bể mấy cái chỗ xe bus á họ còn bị bể mấy cái uh, ồ có pháo hoa là còn chút kia dính rồi họ còn bị bể cái gì nè bể mấy cái à, thùng đựng thư á cả nhà tại vì họ uh, bỏ pháo rồi đó họ đốt luôn cái con vít đầy đường hết đó mọi người thấy không họ để giữa đường họ đốn nhưng mà sáng thức dậy thì họ sẽ dọn dẹp hết nha cả nhà chứ không phải để rác đầy như vậy đâu cả nhà sẽ không bao giờ tin được là người Hà Lan năm nay tiêu bao nhiêu tiền cho pháo hoa đâu nha Tại vì theo thống kê năm 1000, à, năm 2019 đó, người ta đã mua là khoảng 77 triệu euro rồi Cho nên tới hiện tại thì là khoảng hơn 80 triệu euro đó cả nhà thì các cửa hàng truyền thống phải đợi đến những ngày cuối năm mới bán được pháo hoa và trang trí tuy nhiên nhiều người Hà Lan đã đặt qua những cái website để mua trực tuyến rồi và họ đã ờ, cũng qua bên Đức để mua nữa nha cả nhà mình đã nói rồi đó thì họ qua Đức để mua và à, có những quy định là họ không được đem về hơn 25 kg pháo hoa và các loại pháo hoa phải được hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Hà Lan và đáp ứng yêu cầu do pháp luật Hà Lan quy định.